alo alo alo chạy chưa ok xin chào các bạn đến channel nhà mình là Jack kia đây hôm nay mình sẽ quay video đó chính là video mình sẽ lấy tập Cyborg V3 thì hôm nay mình sẽ quay tới cái cảnh ờ, mình uh, lấy bông hoa luôn hôm nay mình sẽ quay video tới cái cảnh lấy bông hoa luôn vì khúc sau tập Cyborg nó dễ hôm nay tự nhiên mình chơi phụ định về sẽ hai làm video ờ, tập cyborg ờ, tập uh, ờ, cá với ba nhưng mà không ngờ lại lùm được cái phía of darkness nên đã nên uh, quyết định đánh lo luôn và kết quả là không thể sao đánh một lần ngay ra luôn cái loại não không giờ nó được gọi là lõi robot ừ không sao đánh một lần auto ra luôn cái đã luôn các bạn mấy bạn có bạn thấy tập sinh lấy tập cyborg mà kiểu như đánh mới đánh con lo để lấy cái kia đánh đúng một lần thôi được không cái đó mình chưa bao giờ thấy trường hợp vậy luôn giờ thì mình sẽ quay tới lượm đạn lượm bom hạt xanh xong đó xong đó là sẽ lấy tập p 2 xong đó đến tập p 3 tập p 3 thì dễ nên mình mới quay cái cảnh này á. nhưng mà mình lo nhất là quay tập sao bóc về à, tập cá về ba thì chưa chắc cb đã ra nữa nè giờ thì đến tối rồi à, à, à ở đây có xã bên ngoài đâu nè yeah ok mình đã có số bông hoa cần để lấy tộc rồi giờ mình chỉ còn tới kia thôi bạn rồi đổi mình đang chơi ạc phụ mình nha phải chứ ạc chính mình ấy mình không giờ không chơi không giờ mình chơi ạc phụ mình ấy giờ thì ăn à, mình ăn à, này có tồn Cyborg rồi thì chắc mình phải xài cái khác luôn thật ra mình à, lúc đầu mình nghĩ là ủa rồi tại sao lại được cái phía sập đến ở ăn à này vậy thì mình suy nghĩ lại ăn này cũng xịn mà với lại là ạc này mình xài lấy Muchi cũng được nè lấy Muchi về ham được đó vì ăn này có mảnh gương và cũng có cũng là có chip ờ, Muchi luôn mình sợ thằng nào ra nó đấm mình nè nó khoan mình chết gần đây mà sao nó đấm người ta ừ ui lỡ đánh con à hôm nay mình có tập sao bóc về bộ về ba khá là vui luôn á bạn vì tập giờ mình rảnh đây mình tìm phía sập đó nest mà không được nhưng mà tìm được ạc này cũng vui lắm mà ok giờ thì mình quay kia nhìn nhận nhiệm vụ đó Mẹ còn 23 triệu tiền của tôi video này là có lẽ là video mình lấy tập mà nâng tập nhanh lắm nha nhưng mà mình xin nhưng mà mình đem lên nhưng mà mình không quay video cảnh lấy bông hoa vì cảnh lấy bông hoa nó dài lắm nó cực kỳ dài luôn nên mình mới quay nó đoạn cảnh này nè nên mình mới quay tới cái cạnh mà lấy bông hoa xanh ấy mới quay nhưng mà bây giờ lấy nhanh luôn nó rất là nhanh luôn ấy có ngày mai mình có ngày mai mình sẽ hỏi bạn mình ờ, tập sao bóc với ba định nên sao với trái gì Yeah, lõi năng lượng. Ui, tập xe bót. Ơ, ui nè, tập xe bót nè, mình test đam nè bạn. Rồi. Ủa nó không bán điện hả ta? Ủa sao mình không thấy nó bắn điện ta? What? giờ này mình test xíu mình nhớ tập sớm ngày xưa nó bắn bắn nó bắn điện ra xung quanh luôn à, rồi giờ hết thế rồi này mình tới định cho thả cho này đi ủa sao giờ nó không uh, bán điện à nhưng mà đam nó cũng to ghê luôn á bạn năm ngàn đam đùa và nó phá haki luôn nè và nó phá haki luôn ok vậy có gì mình sẽ hỏi bạn mình ờ, tập sớm món ăn cái gì thì mình sẽ lấy trái quỷ tự cỡ ăn chín ra mà ăn ok nha và xem sau video này các bạn hãy cho thật ra ảnh phụ này của mình đó mình xem nha ảnh dự phòng và xem xong video này nè <clears throat> nè các bạn nè các bạn nè xem xong video này các bạn hãy cho mình một like một subscribe và nhấn vào cái chuông nha để mình nhận được thông báo sớm từ kênh của mình và ủng hộ mình để mình có thể làm ra nhiều video tiếp theo và đừng có xem chuỗi nữa trời ơi 98,2 bảy phần trăm xem chùa một phẩy ba phần trăm đăng ký trời ơi thế sao mình sống nổi và nhiều người xem chùa quá mình không sống nổi đâu đâu nên các bạn hãy giúp mình đánh những người đó đánh cái lượt xem chùa nha mình nó rất là sợ đây vì có thể sự sợ hãi mình sẽ trở thành uh, sự tức giận này các bạn có thể chết đấy ừ nên nhớ đăng ký nha không mấy bạn chết đấy thôi nha bye bye